Câu chuyện của má muối thôn Xuân Hòa chia tay đoàn cựu học sinh Lam Sơn khóa 7376 tại Quy Nhơn. Chúng tôi lên tàu hướng về Bình Thuận. Sau 10 giờ lắc lư trên tàu hỏa, và một cuốc xe taxi dài, chúng tôi có mặt tại Phan Thiết. Hữu duyên, chúng tôi đã có mặt trong không khí tưng bừng chào đón năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận. Dù rằng chưa có sân bay, nhưng dường như mọi con đường đều tấp nập. Một Bình Thuận nắng, gió với những điểm đến kỳ thú của thiên nhiên, điểm nhấn của con người là những chiếc quạt gió trắng tinh khôi in hình trên nền trời xanh biếc. Không chỉ biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Bình Thuận còn có những đồi cát mênh mông, sôi động bởi những xe địa hình, những trò lướt ván và đặc biệt hơn nữa là những câu chuyện về chiến khu Lê Hồng Phong của những người cộng sản kiên cường bất khuất trong biển cát mênh mông này một mũi né với dập dờn thuyền thúng, thuyền nhỏ, một chợ hải sản ngay bãi biển sát mép nước. Những chú tôm hùm ngót nghét một cân. Một người vận chuyển đồ tại chợ nói với tôi. Mùa này thuyền bè đậu ở đây nhưng mùa kia thì tất cả sẽ neo đậu ở bờ đông của mũi né. Tôi vượt gần 500 km bằng tàu hỏa đến đây là bởi tôi có một người bạn cùng lớp hiện sinh sống tại Phan Thiết bạn tôi Phan Trung Can Nhà thơ chuyển động 24 giờ như các bạn tôi thường gọi Vợ chồng Can đã đón tiếp vợ chồng tôi thật chu đáo, thật nhiệt tình Tôi tin rằng tôi khó có thể tiếp bạn tôi như bạn ấy đã đón tiếp chúng tôi Vợ của bạn tôi, một cô giáo duyên dáng là người Bình Thuận Chúng tôi đến thăm bà cụ sinh ra cô giáo Bà vừa ra viện được một ngày và đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Một Bình Thuận xinh đẹp mang trong mình một quá khứ hào hùng nhưng cũng rất đỗi bi thương. Má Phạm Thị Muối, năm nay 83 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Đường. Nhà má ở thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Tôi luôn có mong muốn ghi lại câu chuyện thời trước 1975 của những người dân địa phương, những nơi tôi đến. Bởi tôi muốn qua những nhân chứng có thể tự mình nhìn nhận về một thời trong quá khứ, về một chế độ mà hiện nay có một số người đang cố chứng minh rằng nó rất tốt đẹp, rằng nó đã từng rất hùng cường, vân vân. Câu chuyện của má muối và gia đình má không phải là câu chuyện riêng. Thôn Xuân Hòa vắng lặng với những ngôi nhà nhỏ trong mảnh vườn rộng lớn. Được biết, hầu như toàn bà quá. Má muối là một trong những người phụ nữ ấy. Những người đàn ông trong làng hoặc hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước hoặc chết vì đền tội ác. Hầu hết, những đứa trẻ có cha là cách mạng đều không kịp nhận biết mặt cha các bà hóa còn rất trẻ. Câu nói của má muối như cứa vào lòng người nghe. Nếu ngày đó cách mạng không thành công thì cả cái làng này chết hết. Ông là mất năm sáu tám à? Năm sáu tám năm đó ông về ông làm công tác ở, ở, ở. Mà lúc đó là êm rồi. Dạ. Nhưng mà còn về làm làm công tác để thâu thuế thâu má gì đó. Dạ. Ông làm bên bên ban kinh tài mà ông làm bí thư nữa nhưng mà gì đâu có biết đâu khai, khai bên ban kinh tài không à rồi lúc đó thằng cháu nó về nó gặp ở trên xã nó mới hỏi với cô khai dưỡng sao sao đó chứ cô đâu có biết đâu cô khai bên bên ban kinh tài đó nói cô khai sai rồi ông làm bí thư nữa đó rồi thành ra gì không có biết đàn đó mà khai hết rồi bây giờ chỉ khai ơ ban ban kinh tài ngồi đấy bí mật cho nên biết đâu mà khai đúng không chị ờ, tôi cho biết làm gì đâu. nhưng mà cái hầm đó không biết không cơ sở nó phản nữa, dạ. cơ sở nó nuôi rồi nó phản lại lúc chiến tranh ai biết dạ. nó phản lại và chết năm người chết trong cái hầm đã năm người nữa dạ. nhưng mà ở ngoài thì ta cứ chờ tin ông đưa ra thôi ông chết rồi năm người chết hết rồi ai đâu đưa đến cuối cùng rồi phía mấy ở ngoài đó mới vô thì thấy năm người nằm đó mà thấy còn có bốn người người nữa thì gia đình ta nhận được ta đem về còn bốn người nằm đó thì mới ổng đào lỗ rồi chôn bốn người đó rồi mới nhờ địa phương á ở trong cơ sở cái cảnh cảnh khác rồi người ta mới tới đó người ta người ta mới lắp lại người ta mới mới, mới làm mồ làm mã lên thì cái lúc đó chạy vào tôi đó có biết gì đâu tôi dẫn thiệp lên thế tôi tưởng đó tôi đứng tôi giả tôi khóc tôi nói bây giờ muốn cái mã này tôi không biết cái mã nào của anh hết thôi giờ để con thì đứng ở đằng xa đó nó thôi bây giờ tôi dắt con tới tôi tôi tôi hỏi nó có ý thích của nó muốn cái nào của ba nó thì tôi dắt cho tới nó đứng nó ngó một hào cái đó con thích cái này của ba con nè đó thì nó nói như vậy thì thì biết như vậy thôi chứ không biết đích xác rồi cái ngày mà bóc cốt á là là mới là tôi đi lên bóc cốt thì cũng bóc cái đó mà giờ hỏi thăm á thì cũng nói là cái đó thôi tôi cũng mừng cũng đúng đúng đầu là tôi mừng má có biết là khi mà cái cái khi mà bị bị hy sinh trong hầm á năm người hy sinh hầm thì tình huống như thế nào không ạ coi như cái lúc đó là lính ờ, lên nó thế nào ông về ông kêu tôi thì cái lúc đó là nó kêu ông lên dạ. lúc là kêu lên thì không lên nhưng mà ở dưới cái liệm trái lên không à dạ. thì nó đứng xa ra nó kêu nó, nó kêu lên nó bắt yeah. Dạ. sóng đó nó bao dây hết rồi là nó cố quyết để bắt à, nó bắt sóng đó nhưng mà không lên không có lên cứ ở dưới cái ném lên ném hết vũ khí rồi đâu nữa thì nó nó bao giây nó cái liệm xuống đó lại thì cái lúc đó là mấy ông chết cháy đó chết cháy nó lâu lên là chết cháy năm ông năm ông luôn ở dưới đó ở dưới là kêu lên mà nó không bông lên nhất định là chết không ông nói khi đó mình có biết người cái người mà phản với mình là ai không biết tôi biết à. nhưng mà mình nói ra người ta đâu có nghe được ông chết xong rồi mới đưa người khác về nữa đưa người khác về nằm cũng ở trong cái chỗ đó nữa tôi đã chết nữa chết nữa bây giờ rồi cái sau nghe nghe rồi cái không không không ở đó mà ở chỗ khác mà tôi tôi nghĩ là cái chỗ đó là cái cây ẩu cây ẩu mà đâu không có cái gì mà mình thấy mình phát hiện được tôi lên đó tôi thấy tôi coi tôi biết có cái cây ổ đó thì nó nói là ý là nó làm cho phao đi không có biết là là là phản lại nuôi rồi phản lại nó nói là trèo lên hai cây ổ ăn thống xuống sụp cái nắp hầm chứ mà không phải đâu quay như là nó cơ sở nó phản nó phản rồi nó làm cho một người chết nữa một người ở bên suối nó nói là người đó là nó không hai người không có thân không có tiền nó chỉ cho cái ông này ông này thì nó về ở tên về giết cái ông này nữa tôi nói đó chết quen người ta một mảng nữa năm người rồi bây giờ chết quen một mảng nữa như vậy thấy tội nghiệp cho người ta chưa thấy rất là nay cái vùng này đấy mình ở đây thì sống ờ, giữa người, bên ta rồi người bên địch kia khổ lắm cô ơi dạ. ở giờ năm giờ năm giờ ở đây ra thì mấy ông vô rồi mấy ông nằm ở trong đây mấy ông vô rồi à, cái lúc đó là bà nó vô á thì cái bà đằng này bà nghe rồi dạ. bà chạy tới bà chạy tới thì lúc đó tôi bận thiệp đi ra tôi không có còn đứng chỗ ba nó nữa thì ông ngồi đó cái bà vô bà vô cái ông nói chuyện là bác không à rồi ông cũng động viên ông nói thôi giờ mở bà kêu con năm về chứ đừng để cho con năm đi gì nữa kêu về đi chứ không có sao đâu kêu về rồi nói rồi nói rồi cái ông đi cái bà cũng đi chứ tụi tôi cũng không có nói chuyện gì hết ấy không có nói gì hết cái một lát tấu cái ông thấy vắng cái trở lại nữa trở lại nữa thì bà thấy bà rình mà bà rình bà thấy rồi bà đem trái mấy cậu lớn gì có bà cho rồi ông không lấy ông không có lấy mở bán đi lấy tiền mua đồ cho mấy đứa nhỏ nó ăn tôi không có nhận đâu rồi ngồi nói chuyện với bà không rồi tôi tôi cũng ở tôi đi ra từ bảy từ ba tôi bồng tôi thiệp đi đi ra từ bảy từ ba ở ngoài cái bà mới nói là tôi kêu tôi mới nói chứ ủa chứ sao bà anh sáu về bà chị không có nói chuyện gì với ông hết đấy thì cái lúc đó mình cũng kiếm chuyện mình nói cho nó trôi qua vậy bà tôi ông đi tôi đâu có biết ở đâu bây giờ ông về ông bỏ mẹ con tôi chị tôi cũng giận ổng tôi nói vậy tôi giận ông tôi không có nói tôi không hỏi chuyện không được đó tôi nói cho xui như vậy thôi rồi đến cái khi bà ông chết rồi cô biết không đó tôi ở tuốt ở dưới lạc đạo ấy cả mà nó dẫn bốn năm ba ông xuống nó điều tra nó hỏi tôi đó nói chứ năm mậu thân chị ở đâu tôi nói tôi chạy giặc tôi biết ở đâu mà ở giờ tôi chạy xuống đây tôi ở đó chứ tôi nghe người ta báo cáo người ta nói chị là ờ, ông về chị cho ông ba hộp cốm ông ăn một hộp ra đường ông làm rớt hai hộp tôi nói ai nói bây giờ ai nói thôi cậu dắt tới đây đi dắt tới đây cho tôi biết cái người mà nói đi cho tôi hỏi cho ra tôi giặt tôi chạy còn chết mẹ con tôi tôi không dám bồng con tôi mà tôi không dám ẩm tôi không dám gì hết tôi bồng con trước ngực tôi nói lỡ mà có chết tôi chết hai con bồng con trước ngực nó đeo khai cái chân nó cái lưng khố tôi gì tôi ôm đó còn ôm má cho chặt như tôi chạy có một mình xóm làng tôi chạy hết ráo rồi tôi chạy có một mình hai mẹ con tôi là bồng chạy chết chạy ra qua bà gì ở bên đây bên đây tài rồi đó ràng thì phải nói nhiều cái ác lắm cô ở đây là nó ác nhất xứ trên đời tôi bắt xóm làng quánh biết bao nhiêu mà nói con nhiều lắm nhiều chuyện nữa cả mà ừ. cái cái cái, cái thằng mà nó giết ờ, thằng bội thằng này ngày xưa nó làm cái gì nhỉ nó ờ, làm có ờ, coi như là đi thăm báo đi cho làm về thăm báo rồi nó đi theo nó dựa hồi đó mà tới về để hù ở gia đình là mà mà cách mạng hay là cứ theo nó hù nó hù nó cắt nó quánh cái ông già bên kia là tở nghiệp lũng lụng chật ứng chúng gì đó mà nó kêu bằng ông chứ phải ít đâu ông thì một ông thì đi đi tập kết còn hai ông thì đi ra rừng nó kêu làm không nấu thì kêu mấy người đi về làm mà nó đạp ông già thấy thương ông nghiệp vô chừng nó đạp nó quánh ông già nó đạp nó quánh ông già thấy thương tổng gì thương nó kêu bằng âm chứ mà ít được mà nói như vậy đó xóm làng này hồi đó nó còn sống là tan nát á mà bây về biết bao nhiêu lần mà nhiên không được nữa này sự bắn năm nào cái, Hả? cái dạo này sự bắn năm nào bắn cái năm nào thì má không biết không quên rồi cái hậu đó là nó nó mướn mấy trăm ruộng dưới đây nó đi làm rồi mới diệt nó được đó chứ cái hậu mà nó ở nhà nè thì mấy ông về chôn chôn cái cái bông bi ngày cái cái cứu đó thì mấy ông dặn má thì đừng có đi qua đi lại đất bên đó không tôi mới đi đâu đi chơi qua bên đó cái ông dặn đừng có bước cái chân qua bên nhà đó cái chỗ nào người ta cũng để hết rầu thì cái bữa đó nó về nó tắm nó tắm mà cái cái bông bi nó để chú cái giếng nó hỏi chứ à, nó thường về nó đi tới đâu rồi tôi có nói là nó thường tắm rồi để ngay cái giếng mà nó đổ nước đó cái trâu lên thấy đáy bi còn ở trong nhà nó nước trong nhà nó có nước thấy bông bi mới lớn gì nè nó mới sắp tới nó mới hỏi tôi cho chị biết cái trái gì tôi nói không tôi làm gì tôi biết nó không cái trái này chị không biết cái trái gì tôi nói cái trái gì ai biết tôi nói vậy tôi hỏi chứ ủa chứ cái trái gì á mà cậu hỏi tôi vậy cái trái gì mà đẹp dữ vậy tôi nói trái này là trái bông bi rồi tôi việt cộng đem giờ gắn cái tết tôi rồi tôi nói trời ơi ai biết tôi có biết đâu tôi biết gì hết cái cậu đó mà cái đó gì đầu thâu đầu sau này á là lúa trong nhà đó nó làm ruộng đó lúa trong nhà đó nó để rồi nó bắt dân đánh đi nó bắt tôi đứa mà tôi biết là tình hình này là tôi đem đồng gánh dấn thúng đồ tôi gỡ ở đằng kia hết tôi không có để cái gì trong nhà hết rồi nó mới biểu tôi gánh tôi nói ờ tôi gánh mà bây giờ dân thì dân đất đồng gánh thì đồng gánh gãy lấy gì gánh đổ tháo hay sao cậu gánh cái đó đó thôi bà không có gánh thì thôi tôi lấy dữ liệu đó thôi cậu có gì bỏ đây tôi gánh thôi chứ còn giống gánh gì gánh đổ của cậu hết sao cái nói thôi bà ở già đi ở già đây cái nó bắt người ta vô gánh à khá đi hai ba tốp đi vô gánh mà không có sao hết cô ơi mà có cái thằng lính đó nó đi cách sao mà nó đạp đấy thấy bom bi nổ chết thịt mà văng tới nhà tôi rồi thịt cô đó thì văng tới trong nhà tôi trước mà nó phát hiện ra gia đình cách mạng như mình gia đình cách mạng rồi nó bắt mình vô sống trong ấp chân lược rồi, rồi, rồi sống sao trong đó trời cha trời vô khổ lắm nó sống thì nó cứ hưởng nó theo dõi mình nó theo dõi mình mà cái chị đó thì chỉ ờ, cũng là cơ sở nhưng mà chỉ còn ở bên trong chứ chưa ra thì có nhiều hầu á về thì gặp chị gặp em nó kêu dõi ghê lắm cái theo dõi ghê lắm cái đó đó tôi cứ thấy bà bà hồng với là bà muối này hai người cứ thường nói chuyện thì cái lúc đó là là cậu cậu bảy con làm ở ngoài nha trang á làm ở ngoài nha trang mới gửi về cho má cái lá thư, thì má mới, mới, mới coi thì chị sáu nó chị tớ thì nó rình đâu hoài mà mà má không có biết tới cái hầu ông vô trường vô cái ông hỏi gì vậy tôi nói là Ô hỏi cho bà cầm cái gì đó Tôi nói tôi cầm cái thơ Cái thơ của em tôi ở Nha Trang gửi về đây này Coi đây Đó rồi tôi đưa cho nó coi Cái nó nói bà tôi bà gặp đứa Hai bà đài bà nói chị yêu đứa Tôi bắt á Tôi nói tôi nói tôi có biết cái gì đâu bác Tôi gì cô tôi nói vậy đó nói tôi có biết gì đâu bác và cái lúc đó là tôi áp nó rất là lộn xộn hơn mà nghi si lơ đó là coi như nó muốn bắt người nào đó bắt mà cơ sở nó lòi ra rất nhiều cơ sở hầu cái lúc đó là cơ sở rất nhiều nó lòi ra cho nên che nó lên nó chịu xe lên là không biết là bắt ai không biết là bắt ai thế lúc đó như vậy nó hỏi tôi vậy thì tôi đưa cái thơ của em tôi ra nó tôi nghĩ là tôi là bà đài hai người liên hệ với nhau như vậy nó hỏi là tôi biết rồi rồi tôi mới nói đây cái thơ này cái thơ của em tôi nó gửi cho tôi ở ngoài nha trang nó làm nó làm ở ngoài à, lò di tế nó gọi về cho tôi đây đó quay đi rồi đó đâu có quay đó biết là cái nào có quay đâu rồi ờ, nhiều tiếng lắm cô ơi bà ơi thế bây giờ trong làng mình thì uh, mọi người sống với nhau thế nào vậy? bạn mọi người thì bây giờ sống thì uh, coi như thì cũng qua lại rồi cũng uh, chị em vậy rồi coi như là bây giờ sống cũng cũng khó khăn đó cứu cô à. cũng rất là khó khăn đó rồi đồn tiền lương ấy, của xã người ta cấp đấy thì thì gần tháng được một triệu mấy đó rồi sống nhiêu đó qua ngày vậy đâu những cái gia đình cách mạng với những gia đình mà chế độ ngụy á bây giờ đi lại với nhau ờ, cái tình làng thế không, không hề gì hết xuống đèn cũng không ai nói động gì tới nó để cho nó sống bình yên ờ à, đây đó <laughs> sống bình yên không có nói động tới một cái gì hết không tới bao giờ nói động mà hỏi thì tôi mới nói đi thôi chứ hầu giờ tôi cũng chưa nói với ai mà như vậy hết chưa có nói với ai như vậy ờ, hết coi như là mình thấy bị thâu kể đó chiến tranh thì hai con đường ai muốn đi con đường nào mà đi thôi nhưng mà con đường lạnh con đường dữ thì thôi người ta chịu thôi sau này có cái gì thì con người nó cũng có cái hậu quả thôi cho nên tôi nghĩ vậy đó cho nên thấy rất sống với tôi rất là khó khăn đó nhưng mà xuống đàn đây đó là nó bắt ai đó cũng quánh à, sao má của bà nem hay tao má đó bắt người ta quánh ở tù đó mà con của bà là lúc đó đi ra đi ra ba người nữa, rồi ờ, là cái lúc mà quánh trọng buổi chiều đánh quánh trọng sáng cái ờ, tao quánh quánh xong nó chạy cái này chạy ra đó đủ thừa cho gia đình con của người đó người đó vậy đó nó đủ thừa cho gia đình ác vậy đó mà anh phải không có hương khác Đấy, sau này mình khi mà cách mạng thành công rồi ấy, thì những cái người như là ác ôn này rồi à, này kia thứ mình có xử như thế nào bà? Thì à, chắc cũng bình thường thôi chứ nó cũng có nói gì đâu dạ. à, Sao tôi thấy nó mới lạ lùng gì đó Rõ ràng như vậy đó bà cũng thấy không có gì hết Không có xử Ờ mà ở xóm đẹp cũng ai nói gì tới đâu cũng không ai tố nó không ai nói gì hết yeah. Dạ. thôi để cho nó mình yên thôi yeah. Dạ. chứ không ai tố chứ chứ có người ta tố đó chứ mà dạ. cái này không ai tố hết yeah. không ai nói gì hết nó không kệ nó ở hiền thì nó gặp hiền mà nó ở dữ thì nó gặp dữ thôi yeah. bây giờ nó chết rồi cái bả nó cho rồi. ta chết là bệnh nhà bà nhà mình chết bên nhà nó nè nhưng mà chết là bị bệnh hay bị sao bị bán à bị xử bắn mấy mấy anh xét ở trên về ở trên à. về ở trên về dạ, dạ. cũng như canh nó nó đi xuống ruộng đó nó à, chạy à, tức là khi đấy vẫn đang còn chiến tranh à. thì là mình xử gọi là xử ác ôn đấy à, xử ác ôn đó dạ, dạ. thế còn gia đình bây giờ của họ thì vẫn sống bình thường vẫn sống bình thường giàu có lắm à, dạ. à. có Ôi. đi nước ngoài không hay vẫn không, ở trong nước không không có đi nước ngoài thôi đâu đi nước ngoài. À và cái hầu đó là có như tờ tội với ông lắm tờ cảnh tử tôi nói chắc chết đó. lính nó bao dây mà không biết mấy ông làm cái xong tài tình kiếp tài tình kiếp là rất là tài tình tôi thấy giỏi đó giỏi vô trường giỏi mấy ông giỏi vô trường về tại đây ăn xét đó ăn xét không được ăn xét không được Thế con cảm ơn má. Dạ. Ừ. nhắc chuyện xưa là nó má buồn, con <laughs> vâng, xin lỗi. Con không có buồn gì đâu mà được dạ. tuổi thân thôi, dạ. chiến tranh rồi mất chồng rồi con cái hầu đây thì cũng thiệp nó có mấy tháng à. Mà ừ. cho biết tới bây giờ đó, con không biết ba nó là ai đó. tay thương như vậy thôi chứ cũng không biết làm sao còn cái lúc mà mà mà sắp bài giải phóng đó dạ. năm bảy mươi lăm đó bà tàu nó đổ xuống nó đổ xuống nó bắt như mưa tôi đứng tôi khóc tôi nói thôi bây giờ chiến tranh rất là dài mà khổ quá đi thôi giờ trời ơn nhờ ơn trên nhờ làm sao mà cho nó yên đi người ta hưởng được một chút còn con lỡ đã hy sinh rồi chồng con đã hy sinh rồi thôi con cũng không buồn gì đâu mà anh em người ta còn về đó rất là khổ tôi nói rải tàu mà nó nhủi xuống mình nó đổ bom xuống là bao biết bao nhiêu rồi ờ, tôi đứng tôi khóc tôi nói vậy nhà mình với nhà bên cạnh thì bây giờ như nào bà thì cũng bình thường thôi cũng à, qua lại bình thường à, cũng qua lại bình thường thôi chứ cũng không có nói gì hết dạ. ngày dỗ ừ. ngày tết thì thế nào thì dỗ ngày tết thì nó bây giờ nó đi lên kia hết rồi mà đất nó bảo không đó à đắt nó bởi không đó ờ. đi lên phố ở ờ đó không nó đi trên gáy ở đây đó à. mà nói chung là về đây thì bà con đối xóm người ta cũng hòa đồng cũng không còn có cái không có gì, gì nữa. không có nói gì hết rồi kể cả chính quyền với địa dân dân địa phương người ta cũng chẳng vấn đề gì mà nay là là cách mạng thắng á tức là cách mạng mà thua á thì phải dí cái xóm này cũng chết đó cô ừ. dạ. dí cái xóm này cũng chết á cái làng này là bà, bà vợ đó ông chồng ông chồng thì gì không đối yeah. Dạ. nhưng mà bà vợ cái thấy cứ coi ngó dòm ngó dòm cứ dòm ngó nghe chó sủa thì đi dòm đi ngó cái chị dưới đây chị đâu có mắc ngứa gì đâu mà chỉ nghe mấy ông về bắt vô hỏi chuyện bà đó thì chị lại ra cái dòm mà bắt bà đánh được đó là con vợ đó ừ. con vợ đâu ở đây mà bắt quánh là vợ không à vợ không à không có ai hết Thế là các ông chồng là đi ờ, chồng là ừ, đi đấy là toàn cái làng quá quá bụa chồng tham gia cách mạng về hy sinh hết các bà ở giá nuôi con mà thông thường ở đây là cũng chỉ thông thường là chỉ có một con ừ. tại vì là chỉ chưa sinh được, chưa kịp được đứa thứ hai là các ông đã hy sinh hết mà thậm chí là khi cha con không biết mặt nhau đó con thì đã đâu có biết đâu không biết Nói lấy được coi những đứa con ra mấy tháng là coi như bố đã hy sinh mà sau này khi cách mạng giải phóng xong ấy, thì cách mạng về những đứa con mồ côi đó thì nhà nước lại có thành lập ra những cái trường như bà xã mình lại đưa vào cái trường nhà nước nuôi từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành rồi nhà nước bố trí công an việc làm cho vào các cơ quan nhà nước cái, chính sách đền ơn đáp nghĩa nhà nước rất là tốt, tốt bà bây giờ nói chung là nay thì từ ngày đến giờ các cơ quan nhà nước rồi các đơn vị tổ chức đỡ đầu ngày lễ ngày tết rồi bà quà xài không hết đâu ốm đau bệnh tật thì nhà nước nước cũng lo cho đâu bắt đồng tiền nào đâu coi như là không có cơ quan đỡ đầu lúc đó là khổ lắm không có cơ quan đỡ đầu không nhiều cứ tháng 200 đó cứ thế 200 thôi chứ cũng không có nhiều rồi cái bữa đó đây là đến đâu đó thăm rồi đối với uh, cơ quan ủy ban kiểm tra nuôi tôi rất là lâu rồi à bây giờ tôi cũng còn đây thôi bây giờ tôi nói là mấy em như vậy thôi giờ tôi thì nuôi tôi hẹn đó cũng được rồi đó tôi để cái số tiền đó để nuôi cho cái người khác nó không đâu đỡ đầu cho bà đỡ suốt đời luôn thì nào bà già biết là hết lớn tôi nói như vậy phải quýnh dừa những người khác thế nhường được nhường, nhường cho người khác thấy tao nghiệp cái má năm nay là bao nhiêu tuổi 83 tuổi tao à, mươi ba tuổi dạ, rồi còn bây giờ có con nó nuôi tôi đã lo cho con đỡ rồi thế ờ, má là 83 tuổi thì có cái khoản trợ cấp gì của nhà nước hay lương hay cái gì không ạ à? có có lương tiền trợ cấp liệt sĩ à. chứ bà thì đâu không, có làm nhà nước ấy. không nhưng mà hình như có có trợ, trợ cấp người cao tuổi đấy chứ có có thì hình, mà hình là cái tiền liệt sĩ là thôi ờ, trợ cấp người cao tuổi không, không? đâu có người cao tuổi người cao tuổi là mình mình có vô trong cái hội người cao tuổi mình có đậu tiền có đầu tiền trong đó cô à ừ. cái đâu phải đơn giản đâu ừ. có đầu tiền thì hôm nay xuống với cô bác ơi, thì không, cái có tưởng là mỗi người cao tuổi là một tháng như được chồng. tháng có mấy trăm như vậy không? có đâu. có như là bà đã hưởng trợ cấp liệt sĩ thì bà không được hưởng à. cái điều đó nữa. Không có hưởng được cái tiền đó. Là chỉ Tết ấy nó cho gói đường, trong chay dầu ăn thôi, không có gì đâu. Trợ cấp liệt sĩ bà được hưởng trợ cấp liệt sĩ. À thì chai dầu ăn lắm cái đường Bây bà bảo là thôi bà được rồi đủ rồi giờ để mà làm cho người khác ừ. người ta không chịu ta không chịu ta nuôi, nuôi bà là nuôi suốt đời ở đầu cho bà là suốt đời chứ không có làm như vậy. thôi chắc vậy ha không bà đây uống nước nhà, nhà sau còn nhà trên á. Ừ, ờ, mà thế trên. thông thường thì bà à, bà ngủ trên ngủ ở trên đó, là mà, mà cô vô là cô vô cô coi cái hình đó trên con thờ đó là ai vậy dạ, dạ. <laughs> không có đâu treo trên vách á à, à, à, ờ, treo trên vách á rồi tôi tôi ra ra đây tôi kể chuyện cho cái, cái cái hình đó cho mấy cô nghe cô biết ông ha cô có biết không tôi đang ngủ trong giường có một mình tôi à dạ. thì bác mới vô bác thăm họ giải phóng rồi đó dạ. bác vô bác thăm bác bằng bộ đồ như vậy đó dạ. bác vô bác thăm thì tôi thấy thăm rồi mà sao để sao tôi thấy dấu bác hồ Mơ. có phải không phải vô thăm má rõ ràng luôn mà vô dỡ cái mùng lên thăm má rõ ràng luôn thì như vậy á là bác vừa quay lưng ra là có mẹ quan âm mà có mẹ mẹ quan âm vô mà tôi nói ủa mẹ Maria đi đâu đây nữa tôi nói gì vậy cái tôi không có đốt mẹ quen em nhưng mà tôi biết là mẹ quen em thì ờ, cái bữa đó tôi đi ra nhà cái cô cô lê đó chồng của con bị cách mạng rồi cái ngày sinh nhật của bác á là cái thằng con trai của cô á nó thấy cái lùm mây đẹp quá yeah. Dạ. dân máy lên chụp thì nó lấy xuống đó coi thì bác thì tôi ra nhà bà tôi thăm bà thì tôi thấy cái hình của bác là giống trong cái giấc mơ của tôi rồi tôi thấy tôi đối ủa cái hình này ở đâu mà con có vậy nó nói là cái, cái ngày sinh nhật của bác á là con thấy cái lùm mây nó đẹp quá con mới dương máy dương máy lên con chụp và con xuống con coi thì thấy bác rồi con đưa máy lên chụp nữa không có có một lần thôi rồi tôi nói thôi bây giờ bà đối với con vậy này rồi ờ, cho bà xin một tánh con đi rửa cho bà một tánh đi nhiêu tiền bà gửi cho cô để cho làm kỷ niệm bà quý lắm quý lắm cô là bà mong cho cái ngày hòa bình để mà gặp bác đó mà bây giờ gặp bác ở trong cái giấc mơ như vậy thì bây giờ bà ra đây bà thấy như vậy thì bà rất là quý thôi bây giờ cho taxi bà xin đi rồi cái nó rửa nó đem vô tôi mới ngỏ cho đó cái tiền rửa ừ. à, lo đó tiền rửa rồi sau đó cũng không nhận tôi nói con cứ lấy đi con cứ lấy đi chứ con không nhận là bà cũng không dám nhận cái ảnh bé đâu đó nhưng mà rồi có người tới cũng xin chụp mà có người thì chụp được có người chụp không được ở bữa đó chồng của của, của con gái của nghiêm á nó lên nó thăm má rồi nó thấy cái hình nó nói chứ ở đâu mà bà có rồi má cũng kể vậy nói thôi bà ơi bây giờ bà cho con chụp nha tôi nói bây giờ bà nói với con rằng con chụp để cô làm kỷ niệm để treo bé phải quý trọng bé chứ con đừng có đi quảng bá ra mà con bán là bà không có chịu đâu cái nó nói dạ con thờ con hứa với bà là con không có làm những cái điều đó nó chụp xuống rất là đẹp cô đẹp hơn cái hình này nữa cái hình này nó cũng thấy cái dấu quá ấy ấy chứ cái hình kia sáng sủa đẹp lắm cái hình trong cái máy thằng kia đó dạ. mà thấy rất là đẹp là chồng của cô gì đó cô gì em của con con con, hà đó cô hả à cô hiền á đó bà thấy như vậy á cho nên tôi nói Ủa, con không có thấy bác mà sao bây giờ con lại thấy bác đi thăm con như vậy vô thăm gì rõ ràng ràng luôn mặc đồ đồ đó cho nên gì để biết chứ dạ. chứ sao gì biết được dạ. thì bác vừa quay lưng ra đi thì có mẹ quay thăm đó vợ với mẹ cũng thăm gì thì rất là buồn câu ca dạ, cảm ơn hai vợ chồng nha yeah má cứ khỏe mạnh hay là cảm ơn hai vợ chồng nhiều đi lên thăm